Chào mừng các bạn đến với kênh Chú Dê và anh Von và mình là James Hiện tại mình đang ở Tam Cốc huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình Và video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi khám phá Tam Cốc nha Nào mời các bạn hãy cùng theo mình